và với ờ, bên trong đây là không gian ờ, của căn nhà mình này quý vị Và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả quý vị khách hàng chúng ta ra bên ngoài mặt tiền Để ờ, tham quan cái thiết kế bên ngoài mặt tiền căn nhà mình nha quý vị Với bên trên thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái mái chốt và hình chữ A nha quý vị Và bên ngoài thì gắn những các cái lan can thì được làm bằng kính cường lực Và bên trên thì có một dải hệ thống đèn điện chiếu sáng này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 đầy đủ hết bên trong rồi Có giường, tủ và bàn trang điểm kệ để tivi hết nha quý vị Vâng thì di chuyển vào trong chúng ta sẽ tham quan một cái uh, thiết kế uh, nữa là khu vực bên ngoài sẽ được gia chủ là làm cho gia đình chúng ta với bốn cánh và làm chất liệu bằng sắt nha quý vị. Và nhà mình thì gồm hai lớp cửa nha. Bên trong thì sẽ được gia chủ làm thêm một lớp cửa sắt và có kính cường lực nha quý vị. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian đậu xe máy cho căn nhà mình này. Ở đây thì à, gia đình khách hàng chúng ta đậu xe máy được khoảng từ 2 à, đến 3 chiếc xe máy nha quý vị. Bên trong thì sẽ được gia chủ thiết kế và tặng gia đình chúng ta với những các cái bộ sofa và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Với trên thì sẽ được gia chủ là đóng những các cái uh, uh, trần uh, cổ này và có những các cái hệ thống đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và đang có mức giá bán chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà với sổ hồng riêng và nằm ngay sát bên với lại đối diện khu vực uh, siêu thị um, MH2 trên trục đường Phan Huy Ích nha. Và với ờ, không gian phòng khách của căn nhà mình thì ờ, sẽ được gia chủ tặng một bộ sofa và có tivi và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch và có những dán những các cái gỗ rồi. Và kết hợp với những hệ thống đèn trùm khá là đẹp này. Đấy, khu vực đường sau thì sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế và có um, uh, phòng vệ sinh đường sau khu vực uh, nấu nướng đường sau của căn nhà mình nha quý vị và có tặng thêm uh, máy giặt này và có máy uh, vắt luôn nha quý vị một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và một vị trí một sẹt một trục ngay à, sát với mặt tiền đường thông đường lớn đường chính nha ở đây thì à, gia đình chúng ta mua ở hoặc là mua để cho thuê thì cũng rất là thuận tiện nha quý vị khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh có phổi tắm đứng và à, bồn cầu là hàng đầy mắc nha quý vị và sẽ được gia chủ là dán những các cái viên gạch cao lên đến trần nhà rồi đây một mẫu nhà với thiết kế rất đẹp một không gian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 Bên trên đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng ngủ đường trước và có tặng giường à, kết hợp với lại à, à, bàn trang điểm và có tủ quần áo này quý vị. Sàn thì à, sẽ được gia chủ à, lót à, sàn gỗ rồi. Đấy và có khu vực ban công đường trước này. Đấy, và với một căn nhà thiết kế đẹp và sâu hồng riêng thiết kế mới được gia chủ là tặng à, nội thất kèm theo và có tặng thêm à, điều hòa luôn nha quý vị. Di chuyển đến khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đường sau căn nhà và cũng như là khu vực không gian phòng vệ sinh. Ở giữa ngay khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng, phòng đường trước và phòng đường sau luôn nha quý vị. Và có hệ thống đèn trùm ở ngay khu vực cầu thang nha quý anh chị. Đây và với à, được gia chủ tặng giường đường sau nữa này và có tủ này, kệ để tivi và bàn trang điểm nha, có tặng thêm điều hòa luôn nha quý vị. Đấy, một mẫu nhà với thiết kế rất đẹp, ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 11 mét và được xây dựng một trệt và một lầu với tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình nha quý vị. Thì ở à, căn nhà này đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng thôi và còn thương lượng mạnh cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí với một mẫu nhà đẹp nha quý vị. Hướng Tây Tây Bắc với à, thiết kế một trệt và một lầu nằm trên con hẻm xe hơi rộng đến khoảng 4 à, mét nha quý vị. Đấy 4 mét